lô lô lô lô lô lô Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming Và ngày hôm nay thì tiếp tục Khải sẽ anh Evan uh, Free cho anh uh, à, Gaming trong 3 năm ơi Và nói chung bữa giờ cũng bận việc quá Cứ anh cho anh em hết uh, búp này đến búp khác đó Cũng có làm nhiều video up anh em xem á Cái gì anh em à, xem ủng hộ chơi nha chung thì anh một lần Evan thì tốn khoảng tầm 10 kim 10 10 ca su Và kèm với 50k điện tốn kim Thì nó dao động khoảng tốn 11 kim hơn nè rồi thì nói chung là anh phải rơi cho anh em thì may mắn sao đó thu được gì được bán em ơi của hàng mình chắc chắn là lỗ sắm mặt thôi ok bây giờ chúng ta sẽ đổi nha em ơi sau khi đã chuẩn bị xong sẵn sàng đâu đó thì khải sẽ mua một ờ, một ngàn chữ ờ, phát tài đó rồi vậy bắt đầu ép câu chúc thịnh vượng đó rồi xong bất này luôn rồi ok bây giờ sẽ ra ngồi này em ơi chung ờ, cái này thì Evan này, này bỏ cánh chuột phải nó mất thời gian lắm nè nó khá sẽ ra rồi Rồi Lần này chúng ta sẽ cùng anh em Vinh, anh em mây cho bang này thử được cái gì nha mọi người ơi Và anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Khải nút like, nút chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi ờ, Khải bật auto lên cái Bật auto này rồi, ông gặp tiền ít đâu mình Khải kẹp cái câu chúc thịnh vượng vô Đỡ số không Rồi Khui hàng Ok vô à, Cái gì đây Để bắn pháo này, bắn pháo một viên thị tinh Viên tinh Một sư đờ Một thiên thôn lộ bạc bình nạ Mai bạc nạ lấy mình bắn rồi Tiếp tục một bạc nạ một hộp một hộp thạch anh một hộp thạch anh tiếp tục và một viên tinh nữa rồi hai viên tinh này được một hộp thạch anh em ơi hộp này được bán được uh, ờ, 900 xu rồi, tiếp tục ra bên ngoài úp cấp đó rồi up cấp thêm mực nào này thiên sơn cánh bên thiên lương sơn luôn cánh bên thiên sơn luôn rồi thủy tinh rồi rồi rồi trước khi ờ, cắn bình quá tử được hải qua bên ờ, bên thành ờ, bên kia cắn cho xe bình quá tử luôn quá tử đại luôn và bác viên thì một hai một ôi cho to mặt nạ không vậy đủ cho to nó ăn toàn mặt nạ không người ta chết rồi mặt nạ ngập mồm rồi em ơi ra gì cũng ra ra mặt nạ to rồi vì uh, ra được những món đồ khác thì mới ra nó có đồ nè uống gì vậy thôi xong tôi rồi cái gì vậy giờ thắng nhóm luôn ba nhầm rồi tí nè mày rồi định butter con em mi này đã anh lấy ít bánh mà đi giả thắng nhóm trời vãi rồi rồi anh em đợi cả tí nè ơi vãi chướng thiệt rồi ok cánh bình có tựu nhai hàng rồi nãy tính ra anh 500 cái rồi mới có được ba gì tin rồi mặt nào quá trời nè một quay pháo thì cứ tiếp tục kiếm bắn đồ kiếm năng đồ tiệm năng đồ cũng được nên bù lại vài cao su tiền hối lộ ôi trời ơi Wow, toàn quá tử rồi vẫn kỹ năng tiềm năng cũng không ra luôn em ơi Một hiền tinh nữa rồi, Thôi xong Thôi xong rồi Một mảnh phi dân gì đây Ôi sẽ thốn một Ôi trời Nam mô trống không có một cái bánh nào luôn Ôi phi dòng 7 anh em ơi à, Tưởng phi dòng 8 chứ Dòng 7 Trời ơi này ra 8 cái này mới tiền rồi Trời ơi xong phải số 8 trời Rồi ok bây giờ Khả sẽ dọn dẹp cái rương ngay nè Đâu tính ra 10 à, kim mà nãy vẫn chưa có gì nữa mà còn 173 cá nữa thôi Biết hôm nay liệu số nhỏ đến mức nào đây hãy dọn rương nữa nè Không đường hả? Rồi. Rồi. Rương em đọc gì cầm rương rương rương đồ á. Mấy cái bình tiền thô lộ này nó khải vứt vào bên nha em để chặt chỗ nha, mặt nạ nữa này. Rồi lóc ạ. À. Rồi, tiếp tục, sau khi dọn rương thì à, còn được 173 cái tiếp tục khui nha anh em. Rồi, ờ, này toàn này, toàn này em ơi. mười kim mà ra được cái đồ những đồ như này toàn này Khui này. Khui. Một viên tinh hồng nữa. Chỉ còn trăm mấy chục cá này thôi. Một thì hộp thói phiến bù lỗ này. Thêm hộp nữa nào. Bánh tét kỹ năng tiềm năng đâu rồi. Cái con này không có bánh nào luôn nè, vãi chướng. Rồi xong. Không có một bánh nào luôn được hai hộp ba phong pháo gì đây hai viên tinh hồng nè một thì tinh thì quá tiểu đại quá chờ nè quá tiểu đại sẽ được năm viên phúc duyên à, khải dọn đường tiếp theo này quấn tiếp nha em ơi rồi được rồi hai viên tinh hồng úi rồi ôi Để giao dịch bên thiên nó giữ mấy bình may mắn nè mấy hôm mà bên thiên khải giữ quá chờ em gần bốn chục bình giờ đưa này qua khúc nữa bao nhiêu bình đây đây à, tính tiền cho anh em xem thử nha hai này ba này bốn ấy lộn lộn bốn bình phương nhân đại này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười này mười một bình mười một bình mà tương đương là một trăm rưỡi một bình 11 nhân cho 150 thì ở đóng này được à, một kim số 50 kim số 50 này thì tinh này tính thì tinh này một trăm rưỡi này một này hai này ba này bốn này năm này năm là cộng thêm bảy rưỡi nữa là hai nghìn tư hai viên tinh hồng này được à, mỗi viên 300 à, viên 300 là cộng 600 nữa là 3.000 xu này chỗ này được 3.000 xu rồi nha em còn phúc viên này sẽ bỏ cho thí viên luôn 3.000 xu này 3.000 xu đúng không Trời ơi, thiệt tiếc cái con phi dân mảnh 7G luôn, mảnh 8 luôn rồi 3.000 xu nha anh em ơi, hiện tại đã phun được 3.000 xu Rồi hai cái lỡ hộp thạch anh nữa này một hộp khoảng 900 ờ, xu hai hộp là 1k8 đó 1k8 là 4.800 4.800 rồi phong pháo này đang ra bán với 100 xu một phong ba phong được 30 xu này tí này cho bạn chính hình luôn họ được 5.001 rồi hống minh thạch là được 200 xu à, ờ, 5 cộng 200 xu là 5 ba ok 5 ba đã chốt được 5 ba bây giờ chúng ta là có 5 ba rồi đợi tí bỏ qua này ra mở tiếp Để chốt nha nè 5 ba rồi Rồi, khui một mảnh cuối cùng khui này phong pháo này đi đây sinh lực 200 ui đù mở ra rương hiệp cốt được nhất bàn 23 trời ơi mạch nà may mắn thôi xong thì tin lương 5.300 rồi một ồ tính ra anh lần này đúng một lần bài bot chơi chủ yếu tìm lần bài bot mà tìm nãy giờ đúng một lần bài bot rồi ok này giờ thêm một viên thủy tinh này Để đứng giao dịch tiếp cho anh em xem này thêm một viên thủy tinh này giao dịch qua hàng này thêm một viên thủy tinh rồi mặt nạ này không tính bỏ này nhấn hiệp cốt 23 này viên tinh là cộng cho 150 xu một viên 5450 cầm một lệnh bài boss 200 trời ơi đánh anh cầm mới được đúng một con lệnh bài boss chua thiệt sự này mà đỡ mà gom một rương đánh thiệt sự rất khó 200 đến 5650 5650 rồi mấy mảnh ngựa này khi nào tính sau đêm 16 năm 10 um, là hán số số cái là hán hai tiếng hán rồi cắn đi rồi cộng với 573 à, cái cá nhân nữa nhân lên hiện tại đang có 56 56 50 56 50 à, 56 50 này rồi 56 50 bây giờ là cá nhân cá nhân là cho 570 đây thì uh, nhân với số lượng cái hay thu thì nó thu được uh, gần uh, à, 900 xu ok cộng uh, 900 xu đây 5650 cộng với 870 nè đó, 870 gần 900 là được 6 ôi trời ơi chỉ được mới cái 6 nghìn máy thôi em ơi lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ rồi ok 6 nghìn máy thôi còn lại 50 cái thiệp này tiếp tục mở tiếp nè mới được 6 nghìn máy xu thôi em ơi câu hỏi vẫn còn mới sáu nghìn năm thôi khui này tiếp tục năm ơn cá này một thân hình phù một xì tinh đó thân hình phù 15 rồi cũng được 18 cái 15 ngày 18 cái 15 ngày tiếp tục shop này được một tháng nữa này đó cho xe này ok có tiền cứ lỡ bao tháng là có tiền vì tầm này hôm trước khả đã thu một à, một trăm rưỡi một cái này nhập nhập kiếm vứt nhập kiếm vứt phân phù 15 ngày shop Ấn Độ thân phù tức là bao chống lỡ ok lỡ bao là hán thiên cơ lệnh nhập con kiếm shop phân quân độ ờ à, thì tân ok kiếm cái phi phong ơi phong kiến anh này nó bầu tiền ơi rồi xong rồi xong tổng số để phụ thần anh phụ không ờ kẻ phi phong kháng cảm 10 uhm, được 3 ngày á ít dữ người ta 3 ngày thôi nè ừ, được bán đồ hám này Ồ ờ, oh, ok cứ la hán không cũng được Ok thì tinh luôn ngon luôn Vài cái cuối cùng nến Cho quá tủ Không vi phong kỹ năng này Úp cấp luôn Úp này được 3 cấp cho anh em trong bang như nè Rồi hết luôn Rồi Sự 6 kim nam này tiếp tục sẽ được gì nha anh em ơi Cầm tiền tiếp theo này 6 kim nam, 6 kim nam rồi đúng không Đây Mà một bao la hán này một nè hai nè ba nè bốn nè năm nè rồi thì tinh nè à, 5 bao này tương đương khoảng tầm tầm này khoảng tầm 100 à, hai đến trăm trăm ba trăm hai đi rồi thì tinh hạng này cũng trăm hai đi cho đồng trăm hai đi thì tinh hạng này mà một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám nhân tinh một trăm hai à, sáu tám nhân tinh một trăm hai à, ok hiện tại đang có là 6.500 này cộng với 8 nhân tinh nè 8 nhân 120 ba thì tinh như máy 36 120 đồng giá 960 cộng với số 520 thu được 7480 ờ, phi phong này chỉ bán được 23 ờ, xu nè bán được 23 xu 3 xu đi 7.500 7.780 7780 7780 rồi xong toàn luôn 77 80 hết rồi em ơi 77 80 mấy cái này là thứ thiên cánh nè là bao nhiêu cánh nè rồi xong có vẻ như là ton em ơi với 11 kim thì thu không có gì nhiều em ơi để cho một thanh phù là đi hoạt động này một thối phù thanh hồn phù dư gì chặt rừng để cho anh em khác phong đồ này là một hai cái này đủ quá trời đi tống kim này rồi ngựa này rồi xong nói chung thì à, anh em Evan con này là chi phí hết là chi phí hết là gần hai kim nè lỗ chứ lộn lỗ hết à, hai kim ba này lỗ hết hai kim ba nè mày này lỗ rồi lỗ hai kim ba nè ờ, nói chung là anh này lỗ hai kim ba nha năm không lời được nhưng mà hên xui nè mày không có một cái bắn nào luôn vãi chướng thiệt không có một lần bài boss để mình đánh luôn nè rồi anh em xem video này thì đừng quên ờ, đỡ lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi lần này anh free cho anh em trong bang con nghe mi bức của bạn á thì lên được ba cấp nha mọi người à, nói chung là không có gì thì mong sao anh em ở trong bang đi theo những ông búp như thế này á thì cố gắng hoạt động nhiệt tình thì khải sẽ cố gắng đầu tư tiền như là anh em mình cho anh em free đó rồi anh em xem video đừng quên cho khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi kính chúc anh em ờ, một ngày mới vui vẻ nha bye bye